kể bài ngọc đời cho mà nghe ốc mấy lời cánh cổ vịt le cỏ loan lại cánh cho quẻ mõm cỏ diều hâu cá rô chết công đã nuốt đầu con liêu điêu chuột mấy kia thời mày cắn cổ con mèo một đàn châu chấu đẻ đùa thì đã gà chạch mấy trống thời cánh cổ con ba ba mập lũ đàn bài của bốt vũ đàn ông xuống để cho lợn nó cạo lông một chục quả hồng nuốt bà lão tám mươi nắm xôi chiên ta nước thằng bé lên mười con gà chai rượu để nuốt rồi mà lao đao luôn mấy nằm để cho ống bò vào một đàn cào cào đuổi mấy đất đầu cá rồ sống đường thì sử chuột trong bò lòng trong cân cân để mổ cỏ mà xôn xao Ciao Joy! không gai ai ngờ thì gai dúa lại dài hơn ý chồng em lấy dối anh em chữa có chồng nữa có chờ nói con đâu có cô mình biết mình bồng trên đi tay hỏi cái gì lù trước ngực cô nàng may Quả sẽ hai cặp bánh vậy Vò trắng mùa xinh nhắc thì quay qua em nhom thấy nó hiểu tình anh xem mà muốn bạc thì muốn tiền trả tiếp cô mình làm chi anh cứ khuyên em chứ để nó làm gì sọc sạch chả còn gì là cái xuân sạch. cứ nghe anh chơi xuân mát ruột nó lại lành lòng thèm trừ cho mà hoạn tè ừ. đi tìm lấy cậu chuối xanh chả ăn mát ruột nó mà lành hỏi người lúc tôi muốn nghe lại đây anh kể cái bài ngọc trời cho mà nghe ớt mấy lời cánh cổ vịt le cỏ non lại cánh để cho về mõm chung mấy con đại quất có diều hầu cá rô kết công đã nuốt đầu con lưu điêu chuột mấy kia tại mà cắn có con mèo một đàn châu chấu đã đuổi theo ra gạch mấy cháu giỏi cắn cổ ba ba một lũ chị đàn bà đuổi bóp vũ đàn ông ngồi nằm xuống để cho lợn nó cạo lông một chục cái quá hồng nuốt bà lão tám mươi Nắm sôi chìm nuốt thẳng bé lên mời con gà Chai rượu để nuốt người lao đau Lươn mấy năm để cho ống bò vào một đàn Cào cào đuổi mây đắp đầu ca rôn giống đường giữa chuột trong bò lòng đông kinh kính để mổ cò xôn xao thật mấy kia đại trực nguyên còn rào mò đàn còn cắp trực nước ông sao rời trên rời này ơi anh chàng ơi chàng ơi nghe thiếp dặn lời này lấy nhòi nhòi bảo nhau anh khuyên em thì đừng nè đừng nè chớ ngại cháu ờ, giàu ờ, sau thành nhàn bữa đói bữa no đói no có thiếp mi có chàng trường ờ, trường bách niên đi giàu thời giàu thời làm kép hiệp ta làm đơn đức mà để nhiều cơn nhiều cơn mưa rào phận giàu nghèo giàu nghèo như thể chim mà bao vinh hoa anh khuyên cụ nàng chớ nên nói vậy tại ra bấy lâu nay định mi đình nhà nước canh bèo đã từng khi lưu lạc mấy